Hello các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Riverside Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để rút tiền trên uh, trang 2 captcha com Đây là một cái trang mà uh, mình làm nhiệm vụ giải quyết captcha và người ta trả tiền cho mình Thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để rút tiền trên trang này ha Đầu tiên này các bạn đăng nhập vào tài khoản này rồi các bạn nhập mail mà các bạn đã đăng ký với họ à, mail của mình là văn hưng Nguyễn rồi văn hưng nguyễn 13 tháng 10 cầm gmail.com rồi nhập pass vào rồi các bạn bấm uh, à, sign Rồi, đây là cái giao diện chính khi mà mình đăng nhập vào mình à, đăng nhập vào trang hai cấp cha của mình. Đây là một cái trang à, của Nga rất uy tín các bạn và trả tiền cho mình rất nhiều lần rồi. Mình à, trước tiên khi mà rút tiền á các bạn bấm vào đây này, bấm vào mục thanh toán này, mục thứ ba này, thanh toán. Bấm vào. Rồi, khi mà bấm vào mục thanh toán này á, mình cho các bạn là trước khi mà mình rút hiện tại là mình có 8,81 đô để rút thì giới hạn rút giới hạn rút của mỗi à, một lần mà mình rút như vậy là một đô các bạn ở đây là 8,81 đô là dư rút rồi đó thì à, bây giờ mình cho các bạn xem à, cái lịch sử thanh toán mà họ thanh toán cho mình trước đó nè rồi vào à, ngày mùng 9 tháng 6 năm 2018 hồi đó mình mới chơi mình à, mình kiếm được một đô mình rút thử thì mình thấy là ok ổn <clears throat> hồi đó là mình rút về ví blockchain các bạn mình à, rút về cái ví blockchain <clears throat> đó thì đây là cái cái quá trình mà nó băm rồi các kiểu gì đây nè đó nó giao dịch đó, đó công khai hết ở trên đây rồi mình cái này mình không quan tâm ha rồi đến à, lần thứ hai á mình rút 1,4 đô vào ngày à, ngày ngày ngày 14 tháng 9 nó rồi lần thứ ba mình rút 1,3 đô vào ngày 21 tháng 9 nó có thời gian rõ ràng nè rồi lần tiếp theo mình rút là 1,66 đô vào ngày 6 tháng 10 đó, năm 2018 cách đây à, cũng lâu rồi các bạn đó thì à, sau đó là lần thứ tư nè 10 đô nè 10 đô 63 nè là vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 đó rồi lần gần nhất của mình là mình rút 1,03 đô vào à, ngày 29 tháng 5 năm 2019 đó thì hồi đó là mình chơi thôi các bạn cái này á là mình cứ rảnh thì mình làm mình là mình thích làm lúc nào mình làm mình thích nghỉ lúc nào nghỉ đó thì cứ giải quyết được một cấp cha người ta sẽ trả tiền tương ứng cho mình vào tài khoản bây giờ mình à, hướng dẫn các bạn cách rút luôn này đó đầu tiên này các bạn vào mục thanh toán rồi đúng không đó vốn hiện cáo có là 8,81 này mình rút về ví uh, dưới dạng tiền Bitcoin ha đây là cái địa chỉ ví của mình cái địa chỉ ví Bitcoin của mình đó ở đây là mình rút rút về ví BNDC mình không rút về ví blockchain nữa về VN uh, đây là địa chỉ VNDC ha nào bây giờ mình uh, giả sử mình muốn rút số tiền là 8,81 đô tối thiểu là một đô đúng không giờ mình muốn rút 7 đô đi đó 7 đô số tiền mình muốn rút là 7 đô này đó xong mình bấm đặt hàng rồi mình dịch cho các bạn coi rồi à, nó nói gì đây quan trọng nè thông thường á, các yêu cầu thanh toán thường xử lý trong 3 năm ngày làm việc đối với mình trước đó kinh nghiệm mình thấy thường là nó rơi vào độ cả một ngày sau một ngày là người ta trả tiền về ví rồi các bạn Nó thì ở đây nó nói là xử lý trong vòng 3 năm ngày làm việc thứ hai từ thứ hai thứ sáu và đôi khi các khoản thanh toán có thể đi qua gần như ngay lập tức và đôi khi thì chúng có thể bị mắc kẹt ở trạng thái đang chờ xử lý trong một tuần thì cái này tùy thì vui lòng đợi ít nhất là 5 ngày làm việc trước khi liên hệ à, với chúng tôi về khoản thanh toán của bạn thông thường như kinh nghiệm của mình mà mình rút rất nhiều lần đó thì mình thấy là sau một ngày là là nó về ví rồi các bạn đó thì đây mình à, lúc nãy mình rút 7 đô đó thì thời gian yêu cầu này là ngày 6 tháng 10 này đó lúc 9 giờ 28 Ồ, đây là giờ giờ Nga đúng không 9 giờ 28 Ờ, năm 2020 này đang chờ xử lý đó được chưa các bạn rồi thì một ngày sau là nó sẽ về ví thôi đó đây là đang chờ thanh toán này hồi trước đó là mình đã được thanh toán này. cái thời gian ví dụ đây này lần gần nhất là 1,03 đô là mình à, rút là lúc à, 16 giờ 6 phút ngày 29 tháng 5 thì đến ngày 30 tháng 5 tức là sau một ngày là nó về rồi 1 giờ chiều ngày 30 tháng 5 là về tí rồi tức là mình rút lúc 4 giờ chiều ngày 29 thì đến 1 giờ chiều ngày 30 là về tới ví rồi các bạn đó thì à, có gì mình à, à, sẽ review lại cái thời gian mà mình à, nhận được tiền cho các bạn về ví VNEC ha ok rồi rồi bây giờ mình sẽ à, review lại cho các bạn ha à, mình review trên trang à, hai cha này ở trên mail và chuyển đổi và ở trên ví VNEC của mình rồi cái ví VNEC của mình ha rồi Bây giờ mình review ở trên trang hai cấp cha nơi mình làm việc này các bạn thấy hôm là khoảng 8,26 đô đúng không bây giờ trong số dư của mình hiện tại là chỉ còn 1,95 đô rồi bây giờ mình xuống lịch sử thanh toán mình coi nè nó là mình còn có 1,95 đô thôi bây giờ kiểm tra lại nè hôm đó mình rút là 9 giờ 28 phút ngày 6 tháng 10 đó mình rút 7 đô thì ngày 21 giờ 1 phút ngày 8 tháng 10 tức là hai ngày sau các bạn thì theo kinh nghiệm của mình thường là một ngày nó sẽ về ví nhưng mà lần này ấy, mình thấy là hai ngày khoảng hai ngày nó mới về ví trong khi người ta thông báo là khoảng 3 đến 5 ngày người ta xử lý xong đúng không các bạn thì cái trang này các bạn thấy nè mình đã rút rất nhiều lần rồi các bạn thấy ở đây là có tới 9 lần mình đã rút rồi mình rút lần đầu tiên một đô từ ngày 6 à, tháng 9 năm 2018 nè 1,4 đô vào ngày 14 tháng 9 1,3 đô vào ngày 21 tháng 9 thì các bạn thấy là lịch sử à, rút hồi đó rất là nhanh Ví dụ như hồi đó rút 12 giờ 24 phút ngày 6 tháng 9 thì tới 12 giờ ngày 7 tháng 9 là nó trả rồi nè. Rồi rút nè. Từ lúc 7 giờ ngày 14 tháng 9 thì tới 9 giờ ngày 14 tháng 9 ngày hôm đó, tức là 2 tiếng sau là nó đã trả thanh toán cho mình rồi. Nó thanh toán rất là uy tín cho mình nha các bạn ha. Rồi, tương tự như vậy, ngày gần đây nhất mà mình đang review cho các bạn nè thì nó lâu hơn một chút nhưng mà nó vẫn nhanh hơn so với những dự định mà họ là thông báo với mình là 9 giờ ngày 6 tháng 10 thì tới 9 giờ tối ngày 8 tháng 10 là nó đã về ví của mình rồi được chưa các bạn 7 đô ha rồi bây giờ nè coi à, hai cấp cha gửi thông báo cho mình về mail nè các bạn thấy nè lúc 9 giờ trước thì à, họ thông báo nè à, yêu cầu thanh toán của bạn đã được xử lý cảm ơn bạn đã làm việc trên dịch vụ của chúng tôi nó còn ở dưới đây thì họ thì nói xoay quanh về các cái vấn đề về họ, họ mong muốn là mình review cho họ vì thực sự họ rất là uy tín và họ trả tiền rất là là song phẳng các bạn nó các bạn làm bao nhiêu thì họ sẽ trả bấy nhiêu đó nên là các bạn yên tâm về trang hai cấp cha này là làm ha rồi bây giờ mình mình mình qua bên à, bây giờ nha mình à, qua bên à, à, ví VNDC của mình mình kiểm tra ha thì đó hiện tại thì số dư của mình không có nhiều các bạn có 553.000 à, VNDC thôi thì đó à, bây giờ mình bây giờ mình kiểm tra lại ha rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cho bạn nè uhm, rồi các bạn chờ mình chút xíu ha để mình đăng nhập lại rồi bây giờ các bạn thấy nè các bạn thấy ha cái nó thông báo về ví BNC cho mình thì vì cái uh, à, BTC của mình hiện tại là có 0,00139776 uh, à, Bitcoin thì các bạn thấy thông báo về nè, thì nó gửi thông báo về là là bạn vừa nhận được 0,00064265 Bitcoin từ à, từ cái à, từ cái giao dịch từ bên ngoài về ví VNDC của mình á, hiểu là như vậy VNDC gateway là như vậy ha thì bây giờ mình quy đổi thử 0,00064265 có phải là 7 đô không nha thì bây giờ mình qua cái à, trang web chuyển đổi nè mà mình ưa thích sử dụng bây giờ mình à, qua đây mình gõ này 0,000642665 BTC đổi ra thì các bạn thấy là nó tương ứng khoảng 6,998 tức là tức là 7 đô đúng không các bạn tại vì cái tiền này nó biến động cái tiền BTC này nó biến động đó nên là sắp xảy 7 đô là chính xác rồi các bạn ha đó rồi thì ở đây có nghĩa là gì có nghĩa là mình đã nhận được có nghĩa là mình đã nhận được 7 đô từ hai cấp cha gửi về ví VNEC cho mình được chưa các bạn rồi thì cái trang này nó rất là uy tín rồi các bạn thấy nè mình đã rút rất nhiều lần rút à, à, từ năm 2018 cho đến đến bây giờ là là mình đến bây giờ là mình rút tiếp cái lần mà rút à, gần kế nhất đó, là hồi năm 2019 ngày 30 tháng 5 hồi đó mình có nhiều việc nên mình không có chơi cái này nữa sau đó mình quay trở lại tới tháng 10 năm 20 này hồi đó là mùng 5 th tháng 5 năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2020 mình mới mới à, thực hiện lại và họ thanh toán cho mình rất là uy tín ha nó thì họ trả trả cho mình xong phẳng tuy nhiên mình phải nói thật với các bạn điều này khi các bạn mà làm việc ở trên hai cấp cha này á thì nó không phải là kiểu kiếm tiền nhanh và nó không kiếm được nhiều giống như bình thường mà làm việc các bạn phải làm việc à, khá là vất vả đó nhưng mà được cái là người ta sẽ trả uy tín chắc chắn người ta sẽ trả cho bạn ở đây nè người ta có review cho mình nè à, người ta nói nè cái à, hai cha là nó là một dịch vụ công bằng mà luôn trả công cho công việc nhưng đây là một công việc khó và nhàm chán đòi hỏi là rất nhiều sự nỗ lực từ từ công nhân của chúng tôi à, nhưng nó vẫn là một khởi đầu tốt cho những người chưa có kinh nghiệm này chưa có kinh nghiệm về làm việc tự do và nó không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm đặc biệt nào và nó hoàn toàn miễn phí cho tất cả các công nhân của chúng tôi có nghĩa là cái trang hai cấp cha này á nó là một khởi đầu tốt cho những người nào mà chưa hiện tại là chưa có việc làm hoặc là mình chưa có ờ, kinh nghiệm gì nhiều và mình, mình, mình chưa có một cái công việc hiện tại mình chưa có công việc nào làm thì trong mình có thể tận dụng trong thời gian rảnh rỗi mình có thể làm ha mặc dù nó được ít nhưng nó chắc chắn là có và các bạn có thể làm ở bất kỳ lúc nào các bạn thích làm lúc nào làm và thích nghỉ lúc nào nghỉ cứ giải quyết được một captcha thì nó sẽ trả tiền về cái tài khoản cho mình ha rồi thì ở đây á cái ờ, hai cấp captcha này á, nó thanh toán cho mình chủ yếu là dưới dạng tiền bitcoin các bạn gửi về ví VNDC đó các bạn có thể gửi về ví VNDC như mình sau đó các bạn à, muốn trở muốn tiền mà trở về tài khoản ngân hàng á các bạn có thể vào đây nè nha các bạn vào đây ha à, các bạn chờ mình xíu nó thoát ra rồi để mình đăng nhập lại ha rồi rồi, bây giờ mình sẽ chuyển đổi cho các bạn coi này, mà chuyển về ví VNDC. Thì khi mà chuyển về dưới dạng tiền VNDC nó chính là tiền Việt Nam đồng của mình á. Thì à, mình rút về tài khoản ngân hàng được ngay các bạn ha. Thì hôm nay á mình sẽ thực hiện chuyển đổi cho các bạn coi nè ha. Rồi. Bây giờ mình muốn vào chuyển đổi mình vào chữ quy đổi là các bạn thấy quy đổi không? Thấy cái chữ quy đổi không? rồi quy đổi ha các bạn bấm vào quy đổi rồi khi các bạn bấm vào quy đổi á, các bạn chọn chọn cái tiền bitcoin của các bạn đó nào nó bị sao rồi ta bị lỗi nó đơ rồi rồi được rồi vậy à, cái này nó đang bị đơ thì hôm nào mình sẽ bữa sau mình sẽ review cho các bạn cách để rút tiền từ quy đổi từ đồng tiền khác về phí à, à, dạng VNEC sau đó mình rút về à, tài khoản ngân hàng ha rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng à, các bạn hãy follow nếu thấy à, video này hữu ích với bạn à, để và hãy follow để nhận được những video mới nhất à, về kinh doanh và marketing à, cảm ơn các bạn đã theo dõi à, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye